Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Thủy, cán bộ của Quốc tế Cát Lâm Dạo gần đây thì trên các diễn đàn cũng như là hộp thư Quốc tế Cát Lâm nhận được khá là nhiều các câu hỏi liên quan đến hệ ngôn ngữ có đặc điểm như thế nào Em cần đáp ứng những điều kiện như thế nào thì có thể đi du học hệ này được Hay là chúng em có cần phải cách ly nữa hay không Thì hôm nay chúng mình quyết định làm video này để giải đáp hết tất cả thắc mắc của các bạn thì trước hết là chúng mình cần phải hiểu bản chất của hệ ngôn ngữ Hệ này chỉ là một chương trình đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn thôi. Chúng mình được phép học tối thiểu 6 tháng và học tối đa là 28 tháng. Sau khi kết thúc khóa học thì chúng mình sẽ nhận được một chứng chỉ chứng nhận đã hoàn thành khóa học chứ sẽ không được nhận một tấm bằng giống như là bằng đại học đâu mọi người nhé. Cho nên mọi người đừng nhầm lẫn giữa hai hệ học này. À, sau khi mà đã hoàn thành khóa học rồi thì chúng mình có thể lựa chọn học tiếp lên đại học, lên thạc sĩ, lên tiến sĩ hoặc là có thể trở về Việt Nam làm việc. Đối với học phí của hệ ngôn ngữ ừ. sẽ dao động từ khoảng 24.000 cho tới 28.000 đài tệ một học kỳ. Một học kỳ của chúng ta thì sẽ kéo dài từ khoảng 3 à, tháng đến 4 tháng. Thường thì sẽ 3 tháng thôi, sẽ có 4 kỳ xuân, hạ, thu, đông. Và hiện tại thì chúng mình sẽ lên lớp một tuần khoảng 15 giờ tương đương với một ngày sẽ lên lớp khoảng 3 giờ thôi và các bạn sẽ có thời gian rảnh rất là nhiều để chúng mình có thời gian học tập thêm này đi ra ngoài thăm thú luyện tập giao tiếp với người bản xứ nhiều hơn có một đặc điểm mà chúng mình đặc biệt phải lưu ý đó là thẻ đi làm thêm đối với các hệ học khác sau khi nhập cảnh từ 1 đến 2 tháng là các bạn ấy đã có thẻ đi làm thêm rồi nhưng riêng đối với hệ ngôn ngữ phải một năm sau chúng mình mới nhận được thẻ đi làm thêm cho nên các bạn phải lưu ý rất rất lưu ý đặc điểm này mọi người nhé để chúng mình làm sao có thể chuẩn bị được tài chính uh, trong cái khoảng thời gian mà học tập tại Đài Loan để có thể đi du học hệ ngôn ngữ tại Đài Loan thì chúng mình cần phải đáp ứng ít nhất là ba điều kiện sau đây Thứ nhất là đủ 18 tuổi và tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Điều kiện thứ hai là chúng mình có điểm tổng kết từng năm lớp 10, 11, 12 đều đạt 6.0 trở lên. Mọi người lưu ý cho mình là từng năm nhé, từng năm lớp 10, 11, 12 không phải là tổng 3 năm lại và phải đạt 6.0 trở lên. Đặc điểm thứ ba nữa, cái yêu cầu thứ ba ấy ạ. Yêu cầu thứ ba của chúng mình là phải có chứng chỉ Hoa ngữ TOEFL level 1, ít nhất là level 1 mọi người nhé. Level này thì thực sự là không khó đâu Mọi người chỉ cần là bỏ thời gian ra học từ 2 tháng đến 3 tháng là đã có thể thi được chứng chỉ level 1 rồi à, Cho nên là chúng mình cứ ờ, yên tâm Học tập tiếng Trung thật tốt thì hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái điều kiện đi du học hệ ngôn ngữ và một tin vui cuối cùng mà mình muốn gửi tới mọi người đó là hiện tại thì khi bạn nhập học hệ ngôn ngữ tại Đài Loan sẽ không còn cần phải cách ly nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày hôm nay bạn nhập cảnh vào Đài Loan thì ngày mai bạn đã có thể tham gia khai giảng lớp học được rồi. Không cần phải tốn kém về chi phí, không cần phải chờ đợi thời gian để tham gia lớp học nữa. Đấy là một tin rất là đáng mừng cho chúng mình đấy. Vậy là mình đã cập nhật cơ bản được các thông tin về hệ ngôn ngữ năm 2022. Nếu như bạn còn bất kỳ một thắc mắc nào thì đừng ngại để lại một bình luận dưới video này để chúng mình có thể giải đáp ngay cho bạn được nhé và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin chào tất cả các bạn